muốn xây dựng nhà ấy được hay không người ta căn cứ vào vị trí người ta gọi đây là thần sát đúng không ạ thì năm cái đại sát lớn nhất trong phong thủy để mà người ta nói về cái việc mà xây dựng nhà cửa mới người ta nói đến thái tế sát thái tuế là tối đẳng thượng thần năm 2022 đúng không là cái sao thái tuế tức là thái tuế nó bay về phương dần đúng không ạ bay về phương đông bắc cho tất cả những nhà tọa thân hướng dần tức là những cái nhà có hướng là đông bắc, độ số là 60 độ cộng trừ 7,5 độ, tương đương là 152,5 độ cho đến 67,5 độ, gọi là nhà hướng dần thì sang năm không xây dựng sửa chữa được. Cái sát thứ hai người ta tránh trong phong thủy gọi là tam sát. Tam sát bao gồm tai sát, tuế sát và kiếp sát. Sang năm nhâm dần thì dần ngọ tốt tam hợp. Vậy ba phương hợi tí sửu là ba phương tuyệt thai dưỡng là phương vị tam sát của trạch. Cho nên những cái căn nhà tọa Bắc hướng Nam sang năm là hạn chế tu tạo sửa chữa. Mậu kỷ đô thiên là khí của trung ương, khi đáo vào thì bay về phương thì người ta gọi là khí của mậu kỷ đô thiên. Các căn nhà hướng Tây Nam mà tọa thân tọa dần hướng thân hoặc căn nhà tọa mão hướng dậu sang năm phạm mậu kỷ đô thiên và không nên tu tạo sửa chữa vào cái tháng 7 tháng 8 và nếu như mà không cực chẳng đã thì cũng không nên làm đặc biệt thì hướng Tây thì khỏi làm luôn còn nhà Tây Nam do đắc long vận nếu như được hợp trạch hợp long phù long và đắc khí thì có thể tiến hành làm được còn nếu không thì nên chuyển sang năm khác ngũ hoàng đại sát sang năm đáo vào trung cung cho nên thành ra là khí của ngũ hoàng là rất là hung hiểm nhẹ thì hao tán tài sản ờ, đố kỵ kiện tụng thị phi ờ, công việc tranh chấp còn nếu nặng thì là không khéo là còn tai nạn còn hao cả nhân đinh cho nên là năm ngũ hoàng đào đến trung cung cho nên tuyệt đối không tu tạo ở phần trung cung tức là giữa nhà ví dụ đập cầu thang xây lại hạn hay sửa chữa phần giữa nhà mộ long biến con giáp là khí của mộ long theo hồng phạm ngũ hành à, khi mà mộ long khắc sơn ra thì nó sẽ làm cho là những căn nhà nó không có được đắp long và không được vượng khí nhân đinh sẽ hao tổn tài lộc sẽ tan mất tuy nhiên sang năm 2022 đúng không ạ nạp âm thái tuế là kim tứ mộ khố không không phạm đều được sinh khí cho nên là không phạm mộ long ngoài ra cái việc mà xét một căn nhà có được xây dựng hay không người ta còn căn cứ vào âm phủ sát à, chính âm phủ bằng âm phủ kim thần độc hỏa sát tiểu nguyệt quyến đại nguyệt quyến sát kim thần hóa sát rồi rất là nhiều những loại sát nữa